Câu hỏi số 11 của Phương Văn tôi là Xin hỏi chị Hải Yến, nếu chị là người miền Nam, có gia đình ba mẹ, ông bà ở miền Nam và có ba anh, em, người thân đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa bị hy sinh, giải phóng vô, coi những thước phim diệt lính Việt Nam Cộng Hòa và cũng có hàng triệu gia đình như vậy thì chị sao và cảm nhận thế nào đau buồn hay vui vẻ hoan hỉ theo bên chiến thắng, cảm ơn chị. Trả lời, Hải Yến từng nghe một bác cựu lính Việt Nam Cộng Hòa bên Cali tâm sự. Lúc nằm trong hầm chiến đấu, chỉ mong chiến tranh kết thúc, bất kể thắng thua thế nào, để không ai còn phải chết. Điều này rất thật. Ở Việt Nam ngày đó, dù ở miền Nam hay miền Bắc, dù là những bên tham chiến hay chỉ là dân thường thì vẫn có thể chết vì bom rơi đạn lạc và vì sự hủy diệt bằng bom đạn của người Mỹ. Cho nên, câu chuyện vui buồn sau cuộc chiến không phải chỉ của riêng ai. Nếu Hải Yến ở vào hoàn cảnh như bạn nêu ra thì nhất định sẽ lấy nền hòa bình của đất nước làm trọng để nỗi buồn của mình có cơ sở tiêu tan. Không thể vì nỗi buồn của mình để làm nguyên nhân là cơ sở cho những mối bất hòa, bất ổn, thậm chí là cái cớ để phát động chiến tranh. Điều đó càng cho thấy ngày 30 tháng 4 năm 1975 có ý nghĩa lịch sử và nhân văn. Nó chấm dứt tình trạng đất nước bị chia cắt và chấm dứt mọi sự chết chóc trong chiến tranh cho tất cả mọi người. Cũng xin lưu ý bạn rằng từ hy sinh chưa bao giờ và không bao giờ dành cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa một chế độ tay sai bán nước chống lại nhân dân.